Xin chào các bạn nhé Lại là mình đây Mình là Phố Flirt Hôm nay mình à, có mặt ở đây Và để tiếp tục chia sẻ đến các bạn Một cái à, ứng dụng à, quay video màn hình ngay tại trên cái iPhone các bạn nhé Cái ứng dụng này thì nó cực kỳ dễ dàng sử dụng Và nó không qua một cái phần mềm cái này nó dành nó giúp cho những người mà quay một cái video hướng dẫn ngay tại trên cái máy Đấy, nó có tiện ích như thế và cái này nó sử dụng ngay tại à, nó sử dụng ở cái à, phiên bản iOS 11 trở lên các bạn nhé và để làm được điều đó thì các bạn hãy theo dõi mình và mình sẽ xin phép được thực hiện như sau đây để làm được bắt đầu nhá thì chúng ta sử dụng được thì chúng ta phải cài phải à, mở được cái ứng dụng đó ra cái ứng dụng đó ra phải không bạn đấy bắt đầu mình xin phép được mở nhá bắt đầu kéo lên bắt đầu nhá để mà cài được cái phần mềm này ấy, thì đầu tiên à, để mà sử dụng được phần mềm này đầu tiên chúng ta phải cài này đầu tiên này chúng ta vào cái phần cài đặt các bạn nhá phần cài đặt này và các bạn hướng đến những cái trung tâm kiểm soát này nhấn vào tiếp tục là sẽ tùy chỉnh điều khiển nhé các bạn nhé tiếp theo chúng ta sẽ hướng đến đây các bạn à, ở đây nó sẽ xuất hiện à, hai cái đó là phần bao gồm và phần điều khiển khác các bạn nhé thì các bạn nhìn thấy ghi um, ghi màn hình đây không đây các bạn chú ý này đây thì các bạn nhấn vào dấu cộng nhé để nó được hiện lên ở cái phần bao gồm ấy để cho mình được sử dụng nhé kích vào dấu cộng ạ đấy các bạn thấy nó chuyển lên từ đây rồi không và như thế là mình đã cài đặt xong cái cái um, ứng dụng quay video trên uh, iPhone này rồi đấy và để mình uh, thực hiện cái thao tác um, thực hiện thử để cho các bạn thấy nhá thì ban đầu để mà các bạn mở sự quay được video ấy thì các bạn phải kéo cái này lên các bạn có thấy cái góc này không đây này trên cái này này đấy các bạn nhấn một cái nhá là nó sẽ hiện ra màu đỏ nhá là các bạn tức là quá trình quay đang bắt đầu đấy đấy thế là mình đang bắt đầu rồi đấy mình ờ, ví dụ vào đây này các bạn thấy cái màu đỏ này không thế là nó đang quay rồi đấy mình ví dụ mình vào cái bất kỳ nhá đấy đây mình đang quay ví dụ mình nghe qua đi đấy mình đang quay màn hình các bạn nhé rồi để và khi các bạn muốn kết thúc ấy thì các bạn kéo cái này lên và nhấn từ kết thúc nhá các bạn nhé đấy nhấn à, nhấn vào là nó sẽ kết thúc đấy trong trường hợp mà các bạn à, muốn à, điều chỉnh cái camera à, cái ghi âm của các bạn này nó có tiếng hay không ấy thì các bạn giữ vào này nhá này các bạn này cái từ micro này, các bạn có thể tắt hay bật nhá nhưng mà tắt thì cái sẽ không thấy giọng các bạn nhá đấy. mình đang tắt thì mình sẽ bật đi đấy. thế là mình mình hoàn thành rồi đấy cái video mình đã quay xong rồi đấy thì mình à, ví dụ mình sẽ mở lại à, cái video à, vào trong cái video nhá vào trong cái hình ảnh đây vào hình ảnh đây thì cái video của mình nó sẽ được quạ đáo được quay vừa được vừa đấy được quay đấy các bạn các bạn thử xem nhá đấy các bạn thấy được không đấy